okay? Parati seguro. Watch out! Aray, wait. Ako na, mag-inat lang ako dito. Parang mayari. Tutugaw mo na dyan, tutugaw mo na dyan, ya? Ginang Enemies ahead! Di ba lahat ako? Diyan, di ba, chong သွားတယ်တာကြီးပေါ့ဟောကောင်းတယ်တိတ်နေနေဟောင်းနေကျွန်တော်ဘဲကိုဘယ်လိုစိတ်သွားတယ်ဆက်ပြန်ရှူလိုက်နော်ကျွန်တော်ဘဲကိုမစိတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ကုတ်ဆိုစကားကြည့်နေရပြီဟလားအဲဖန်ခဲ့ငိုဝင်ဖန်ခဲ့ငိုဒါကဲသူမစော်ရပါဘူးကြာစကင်းမချီလို့ဘာမှမပြဘူးလာခဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော် carry မယ်ကျွန်တော် chicken ကျွေးမယ်လာရဲ့လာ အဲ့လိုလာဆော့ဘာမှဆော့တဲ့လားဘာမှမရတယ်လား Ida siya mano Ida. Ida siya mo. Ida Ida siya no. အေးနိုင်ယာဆင်းနိုင်ပြီလေဆင်းနိုင်ပြီလေ Ay, ito lo niya no. ချက်တီတော့တော်နေတယ်တယ်တော်သေးလို့ဟာဘိတ်အောင်ကခွဲဆင်းလိုက်တော့ဘိတ်အောင်ကခွဲဆင်းလိုက်တော့ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ và đây chỉ sự vô đó mà chỉ với chị về thì nó chỉ trong này à à đến mình đi à ngại bây giờ đi ngại bây giờ đi thế đâu là bây giờ đây cái chân nó chỉ bóng xin gì mà bây giờ Pozývám s jinými krány. Ok, nhái đi ha. Ủa, giờ cố đi vào sông nhái. Cố đi vào phong đi vào yêu gì, nhớ là mù. Thế nó. À, ý đó là muốn lấy ra là biết. Cái đó muốn lấy gì rồi? Trời ơi, cứu tôi vô bưu điều nể mà mù rồi ấy. Ê, ê, xe mày, xe mày, xe mày. Rồi, qua gì vào cái này là gì? Beh, beh, c'è una posizione, ma canale. bay, mà mà mà, đong gì đi đi đi 지금 하 베이지 어머 더 둘이 베이지 말이야 들어 들어 에이 저 형, 앞으로 đi 건수 에이 가만 베이 저는 리디 님 베이 저는 베이지 앞에 서 봐. Enemies ahead. Watch out. Đây cho nó bị đầy vậy. Thì bên mà thì bên mà. Cô thôi, cô thôi. ဒီပြင်မှာ Enemies ahead. Thank you. မင်းပြမင်းပြဒီပေါ်စနေနေအာစီရကိုတော့နော်ကိုတော့ Enemies ahead. Uh, get on me, get on me, get on me. ဒီတော့မှဒီဒီတော့ Thank you. အော်အပြင်မှာပဲရှိရတယ်အော်အပြင်မှာပဲရှိရတာကိုတော့ကိုထုံးနဲ့နမရလီးတော့အရန်ရမင်းနမရလေကိုထုံးနဲ့နမ Thank ပြ you. ဒီဒီနော်ဒီမတူဘူးရရတယ်အော်အပြင်မှာပဲရှိရပြီပုံစင်းရလုံးဝပုံစင်းချက်တာတွေချက်ရှူခဏဆက်ဆက်ပြီးတော့တပတ်ပြီး Từ mày ấy trâu mày chèn rồi mày. Anh nào mà à, nó nó không cha đây mày. Tao còn nó mày nó này ngoài gì. Má mày này. Ya là ya là mày lại đây. Ya là có đâu có đâu ta đây ờ, còn mà nó nó là bị là có đâu là là thú luôn. Viên này đâu, viên này đâu thì mà có đâu. À, à có đâu, có đâu đứa con có đâu. Em biết biết rồi. À, cô đâu à, Cô đâu à bắt cái câu này nó cô đâu à, Cô đâu. À, như là đã cô đâu. Chuyến này phải cô đâu. Bắt cái, bắt cái. กูทอเนี่ยลมอ่ะกูคนเด้งพังอ่ะไม่ได้ช่วยได้ไหมกูรู้เนี่ยตัวพังพังแค่พังแค่แบบนี้ใจใจใจอ่ะခုနအန်ဖိုးလေးခုနကအန်ဖိုးလေးရှိပါဗျာငါပေးရတတ်တယ်ပြူလေငါပေးရတတ်ပဲရှိရောဘေးလာဘေးလာဘေးလာဘေး I got supplies ဘေးလာဘေးလာတောင်းစီလာဘေးအယူစိတ်ကြောက်နေတယ်ချက်နဲ့ခေါ်ရတပတ်တိစိတ်မကောင်းရတော့မယ်ဒေါ်ဒီဒီတဲ့ဘေးလာလို့တောင်းစီလာရောအမ Dạ, dạ, dạ, mà sao Ya, ya, ya, te voglio, ma sai la mamma aiuta, Kale. Sai la mamma aiuta, sai la mamma aiuta, Kale. Ciao, pian già, ciao, lo devo fare già. Pian già le pompe, eh, là. Ui, giù, là. Pompe già, là, io mi giù, mi giù. Ok. Oh, ma, oh, ma, oh, oh, ma, animi tu, oh, ma, animi tu, oh, đâu, đâu, đâu, đâu. Oh dear, oh dear. That's where you jump me. Enemies ahead. Tao vào tao không làm được nào mà. Nào tao không làm được. Tao mê mê. Tao lấy ông kia biết đã mê. Tên này nè. Watch out. Tên này còn mà trông nhìn là lại. Tên này còn mà trông mà. Marked a location. လားကားနဲ့ကောင်မနာကြည့်လားကားနဲ့ကောင်ဒီရှိရပါကောင်ကောင်ဒီဖေးကျွန်တော်ထောက်တဲ့နေရာတော့ကောင်ဒီပါဒီပါဒီဘက်မှာအဲ့မှာတော့ခေါ်ပြီပဲအောင်အောင်အောင်အောင်ပေါ်ပြန်ကြည့်ပါဦးေါ်စကန်နာဘယ်တော့တခေါ်လာပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အာဒီမဒီမဒီစကန်ကြီးနဲ့ပြေးနေရတာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်စကန်ကြီးနဲ့ပြေးနေမှာ Có mía lẹ biết rồi đâu mà mình tiêu qua mình có thông mấy tao lần ăn lần Mark the location. À Abo, abo tên ra, abo tên ra, abo tên ra, abo tên ra. Watch out. Ngã tôi, ngã tôi, ngã tôi, ngã tôi. Mèo, mình có thông mấy à? Bé fan này nó bé fan. Ba bạn. Ê, ê, ê. ဟိုဒီကိုတော့မလားဒီကိုတော့မလားဒီကိုတော့မလားပေါ်တဲ့နေရာမှာကျုံနေကြပြီဗျာမမရဘူးဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်မှာကျုံနေကြရောကြားပြီပိတ်ပိတ်ရပြန်ကြသေးတယ်ပဲကျုံတာကြောင့်အဲထက်ကြလာပြီထလာကြကြအဲ့ရှိတယ်အခုနကခုနကဖမ်းခဲ့ Tao có đeo đeo đi. Tìm dưới đây đây con. đi đây đây, đây nóc coi à. Đâu không? Theo theo theo mày phải. Wow wow, theo theo theo bọn đi chuyện gì? Đây mà. À đi đi đi bên này, đi bên này mà. Ừ. Tao về đi, ta về. à mẹ này. Mẹ bé hỏi anh kìa. Nó có không mấy anh mấy nó ngạt rồi. Thank you. Dobbiamo veramente Thì mà tao thì mà Mình có thông mấy mấy lượt vô này Ôi cho nào vậy Wow wow phát gì đến đâu 5 phát gì đến đâu đấy Yeah tao chỉ tao mong tao mong tao mong mong này mong này đeo mà chỉ đeo mà chỉ mong mong mong đó là để tao cứu nó cái này mong sao mà mình nói thay qua này đi ra mà đi ra mà tại sao không Nêu, nhiều, nhiều. Thế nào, thế nào mà, close vào Lên, lên, lên, lên Thế nào đi Đó, mình à, nó đem nó chạy về ờ. Nó kêu nó chạy về, đinh đinh đinh này Anh đinh đinh này, đinh đinh đinh này Quyền nào, ngày sáng em để đánh nó mình bỏ Tôi có rồi hay mặc không nhá Ủa, riêng chính là nó tinh tinh tinh nó toàn nỉ rồi Yes sir, yes sir nỉ rồi အေးတယ်လေပဲကြားစီပါဗျာအဖေရဖေရငါနည်းနည်းပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဖင်မရနဲ့လူဟာကျွန်တော်ရဲ့ fast food လည်းအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရဲ့ fast food လည်းအဲ့ကောင်ကောင်းတော့တိတာတိတ်နေနေဖုန်းနေရမယ်လေဘေးရငှက်ပါကထုံးမမို့တာကထုံးမမို့တာကျန်သေးတယ်တိတ်ကောင်တော့ဟုတ်တယ်မကထုံးနေရောနေရောဒီဟာစိတ်ကစားမလား cái cái ra này mà mà cái nào cái nào cái nào nó nó chậm là niệm là niệm ra quay được chỗ niệm ra bố đi à là đi là đi giờ đi là sao quá vậy thank you à đúng rồi pro này là đi mà sao Pero, mà es el problema? No, no, no, no, no, no, no, ကျွန်တော်ဒီဘက်မစစ်လိုက်ဘူးနော်ဟာဒီဘက်ကထွက်လာဗျာဘေးဒီကဒီကဒီကဒီကအဲဝင်ကြတာနားတော့မဲကြတာနားကောင်ကားလေးနဲ့ပြန်လိုက်ပါကားလေးနဲ့ပြန်လိုက်ပါအောင်မေ လားလေးပြောင်းလဲလားလေးပြန်နေရပဲလေဘယ်သားလဲကြည့်လေခုနပေါ်လဲ73ကောင်အမေအခုခုလဲ10ကောင်ခုနဤတော့ကမှလဲပြရတာပဲအမေအမေအခုလိုအွန်လိုင်းကာရိုငါကြီးရကတော့လေးတော့ညပရိုမီယာအာတပိတန်းနာဗျာအဲ့ဒီ Nice. Yeah. လန့်သွားပဲဗျာမစားချင်မှတဆုံး Victory near the back စားချင်မှတဆုံးမစားချင်မှတဆုံးရစတာကြတယ်အကားလို့ကျွန်တော်ဆော့တော့ကျွန်တော်နားပြီကျွန်တော်နားပြီကျွန်တော်နားပြီ7နာရီခွဲပြီကျွန်တော်နားပြီ